Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021, tức ngày 29 tháng 11 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tý bị ảnh hưởng bởi cục diện tí mùi tương hại nên cảm thấy bị buồn phiền vì chuyện gia đình. Dường như thái độ của cha mẹ dành cho con cái này đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Bản mệnh thấy cha mẹ không còn thấu hiểu mình như trước nữa, không những thế còn làm những chuyện con giáp này không thể nào hiểu nổi, tình cảm cứ thế mà xa cách dần. Nhưng dù cha mẹ có thế nào thì người tuổi Tý cũng hãy bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn. Thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự hy sinh của cả cha và mẹ. Trong ngày thiên tài dẫn đường, bản mệnh gặp nhiều may mắn cho công việc và chuyện tiền bạc. Những kế hoạch đầu tư đã dần khẳng định con giáp này đang đi đúng đường,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 tuổi sửu sẽ gặp phải khá nhiều trở ngại do ảnh hưởng của cục diện sửu mùi tương xung khiến tinh thần bị sa sút nghiêm trọng, có giáp này không được lòng đồng nghiệp, đó cũng là nguyên nhân gây ra những bất đồng cho công việc, khiến cho tiến độ chẳng được như kế hoạch. Bản mệnh không biết phải làm thế nào để mọi chuyện được trôi chảy như ý muốn. Bù lại, vận trình tình cảm của người tuổi sửu có dấu hiệu khởi sắc, có giáp này chủ động hơn trong tình yêu, dũng cảm thể hiện tình cảm và bày tỏ cảm xúc của mình, tạo nên những giây phút ngọt ngào bên người ấy. Tị kiên mang lại những suy nghĩ tiêu cực cho bản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 Ngày chính quan xuất hiện cũng là ngày may mắn đồng hành, mang theo khá nhiều cơ hội cho tuổi dân trong công việc. Đây chính là bước đệm để con giáp này giành được những thành quả cho mình, mở đường thăng quan tiến chức, gặt hái được những thành công mới trong sự nghiệp. Bản mệnh sẽ được giao thêm những trọng trách mới, có thể điều đó sẽ gây thêm cho bạn chút áp lực, đòi hỏi người tuổi dân vừa phải linh hoạt trong cách xử lý, vừa phải kiên định với mục tiêu để không đi lạc đường. Hãy bình tĩnh và cố gắng rồi con giáp này sẽ làm được mọi chuyện.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 Cục diện Mão Mùi bán hợp mang đến một ngày khá hạnh phúc với tuổi Mão, tình cảm gia đình nồng nàn thắm thiết, gắn bó chẳng thể nào chia cách, thành động lực để mỗi khi đi đâu, có giáp này luôn muốn hoàn thành mọi thứ nhanh chóng để trở về. Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh lại gặp nhiều khó khăn khi bị thiên quan ngáng trở, có nhiều thứ quá mới mẻ cần người tuổi mão phải giải quyết, trong khi vốn tri thức lại có hạn, khiến con giáp này khó lòng nào đảm bảo mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch.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 Kiếp tài xuất hiện, người tuổi thìn cần cẩn trọng cho mọi việc, nếu không rất dễ bị vướng vào những mâu thuẫn, thị phi trong các mối quan hệ với đồng nghiệp. Vấn đề tài chính cũng có dấu hiệu xa sút con giáp này nên học cách tiết chế cảm xúc cũng như chi tiêu tiết kiệm hơn những khoản tiền kiếm được ngoài chuyện tiết kiệm thì hãy chú ý để đầu tư tiếp theo thật hiệu quả để có thêm nhiều nguồn thu khác cũng như có cơ hội để mở rộng lĩnh vực kinh doanh hơn nữa nhé. May mắn là công việc của bản mệnh vẫn diễn ra thuận lợi nên tuổi thìn không quá buồn phiền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 trong ngày thiên ấn soi đường, tuổi ngọ dự báo sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Con giáp này là người có ý chí và mục tiêu rõ ràng, luôn biết mình điều mình muốn là gì và cố gắng hết sức để giành được điều đó. Lòng kiên nhẫn và thời gian giúp bản mệnh làm được nhiều điều hơn mong đợi. Thế nhưng, con giáp này nên chú trọng hơn về kỹ năng mềm của mình. Có thể người tuổi ngọ không để ý, nhưng kiến thức chuyên môn chưa hẳn là tất cả. Đôi khi sự duyên dáng trong giao tiếp có thể là chiếc chìa khóa thành công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 Người tuổi mùi đang vướng phải một mớ bòng bong trong công việc trong ngày tỷ kiên xuất hiện như ngày hôm nay. Hết sai lầm này đến sai lầm khác, con giáp này thực sự hoang mang và rối loạn vì không hiểu tại sao mà mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Bản mệnh vẫn cố gắng như những lúc bình thường khác, nhưng giờ dường như vận xui đang đeo bám không buông vậy đừng quá căng thẳng bởi có thành công thì phải có thất bại, có đúng đắn thì phải có sai lầm. Qua lần này, tuổi mùi sẽ học được rất nhiều điều, từ đó thu hoạch được những thành công mới cho mình.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 Thương quan xuất hiện là điểm báo cho thấy vận trình công danh sự nghiệp kém suôn sẻ, người tuổi thân dễ gặp phải một số phiền phức trong công việc. Con giáp này chưa thể vượt qua được chính bản thân mình, bản mệnh lo sợ vấp ngã và cứ mãi lẩn quẩn trong vòng an toàn mà chính mình lập ra. Tuy nhiên, có thất bại bản mệnh mới có cơ hội đặt chân lên đỉnh vinh quang, có sai lầm mới suy nghĩ cẩn thận để có những quyết định và hành động sáng suốt hơn.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 ngày ngũ hành thổ sinh kim, bản mệnh và người ấy đang có một khoảng thời gian hạnh phúc khi tình yêu mới chớm nở. Từ những ngày đầu còn e ấp bỡ ngỡ, theo thời gian càng ngày càng thắm thiết mặn nồng, dù hai người có tính cách khác biệt nhau nhưng đủ yêu thương để hòa hợp bên nhau. Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. Còn dòng này và nửa kia đều có thể hy sinh nhiều thứ cho người mình yêu, lấy tình yêu làm động lực để tạo dựng cho nhau một tương lai tốt đẹp với tổ ấm gia đình. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Cục diện tuất mùi tương phá cho thấy người tuổi tuất đang phải chịu những tổn thương nặng nề cho chuyện tình cảm. Có thể từ góc nhìn của người ngoài, mọi chuyện quá đỗi đơn giản, nhưng phải là khi mình thực sự trải qua điều đó, con giáp này mới thấy mọi chuyện tồi tệ đến mức nào. Sự mất mát có thể khiến bản mệnh cảm thấy buồn bã, nhưng hãy học cách suy nghĩ tích cực để sự đau khổ không đóng lại trái tim và tâm hồn mình.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 Thế nhưng trong cuộc sống cũng sẽ có những lúc mâu thuẫn bất đồng, đó là điều không thể tránh khỏi. Dù thế nào, tuổi hợi và người ấy cũng nên biết nhìn vào điểm tốt của nhau, biết giữ gìn hạnh phúc gia đình, biết đâu sẽ là điều quan trọng mà mình mãi mãi phải giữ lấy bên mình. Trong ngày chính qua xuất hiện, bản mệnh sẽ thể hiện được tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Con giáp này, bản mệnh có thể khá bận rộn với những công việc phát sinh, nhưng đổi lại khả năng được cấp trên quan tâm và đánh giá tốt, từ đó có thêm nhiều cơ hội cải thiện thu nhập.